Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu con cua nhỏ dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì mẫu cua hôm nay mình hướng dẫn chỉ có 6 chân và hai càng thôi ha, để mình lên form dày cho nó được gọn gàng hơn. Thì trong clip mình cũng hướng dẫn luôn cho các bạn cách móc 8 chân hai càng ha. Ở đây mình sử dụng len miêu cô tông cuộn 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và dùng kim cho sợi 2 mm nè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 móc đơn thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 sau khi đã có được 8 mũi móc đơn liên tiếp vào vòng tròn ta tạo đầu tiên rồi thì nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta vừa móc á. Cái mũi móc đơn đầu tiên là cái chân móc này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này, móc vào một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi dời nè. Lên hai xích nắm cho mình sợi len ngắn phía sau này rút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại thì mình sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 8 mũi móc đơn để tiếp tục vòng tròn thứ hai thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn cho vòng tròn thứ hai ha vòng tròn thứ hai mình sẽ có 8 chân móc của 8 mũi móc ở phía dưới thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời á móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng một chân móc đây chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời ha móc vào đó 3 mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba cùng một chân móc luôn khi đã có được 3 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên rồi thì mình sẽ còn lại 7 chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình 7 chân móc còn lại tức là mỗi chân mình sẽ có được 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha thì ta đã có được 3 mũi kép đơn rồi nè chân thứ hai cũng móc 3 mũi kép đơn 1 2 và mũi kép đơn thứ ba cùng một chân móc làm tương tự cho mình 6 chân còn lại mỗi chân cứ móc 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ hai nè tiếp tục kép đơn thứ ba tương tự chân bên cạnh ha 3 mũi kép đơn sau khi đã móc được đến cuối vòng 8 chân móc mỗi chân sẽ là 3 mũi kép đơn thì cái vòng tròn thứ hai của mình sẽ tạo ra được 24 mũi kép đơn ha ta sẽ có được 24 chân móc cho vòng tròn thứ ba nè thì kết thúc cái vòng tròn này đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng móc vào đây một mũi dời ha sau đó gây nên hai xích ta hoàn tất được vòng tròn thứ hai nè với 24 mũi kép đơn cho 8 chân móc mình tiếp tục tăng thêm một vòng móc thứ ba nữa cho cái phần mặt của cua được to hơn á thì ở hàng móc thứ ba hai chân đầu tiên nè hai chân đầu tiên mình sẽ tạo một cụm ha tức là chân đầu tiên ta vừa móc mũi dời móc vào một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc ha kép đơn thứ nhất nè tiếp tục kép đơn thứ hai như vậy là mình có được một cụm đầu tiên một mũi kép đơn sau đó là hai mũi kép đơn cùng một chân móc vào hai chân đầu tiên ha thì ta sẽ móc tương tự cái cụm này cho hai chân móc kế tiếp tức là chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn thì chân móc thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc ta có được cụm móc thứ hai nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái cụm móc còn lại cho đến cuối hàng tức là hai chân liên tiếp thì chân đầu tiên là một mũi kép đơn và chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự đến cuối hàng ha chân đầu tiên một mũi kép đơn nè thì chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc sau khi đã móc đến cuối vòng thì ta sẽ được 12 cụm chân móc liên tiếp với nhau như thế này ha một mũi kép đơn sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình sẽ được 12 cụm liên tiếp kết thúc cái vòng móc này đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời để kết thúc vòng thì mình sẽ dừng lại cái phần thân của cua với ba hàng móc như thế này ha bây giờ mình sẽ tạo cái phần chân và càng tiếp tục cái điểm móc này các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 khi có được 4 mũi móc xích rồi đây sẽ là chiều dài của phần chân ha móc lên một mũi móc xích và móc vào 4 chân móc mình vừa tạo ở đây mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn đầu tiên cho chân móc đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư là chân móc cuối cùng của phần chân khi đã có được 4 mũi móc đơn vào 4 chân móc đầu tiên rồi thì để kết thúc cái phần chân này ta tiến hành di chuyển kim đến chân móc của phần thân nè bỏ qua cho mình chân móc mình vừa móc mũi dời ha và di chuyển kim đến chân móc thứ hai móc vào đó một mũi dời ta có được chân đầu tiên nè từ cái chân đầu tiên này để móc tiếp cái chân móc thứ hai các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân móc kế bên và móc vào chân móc kế bên này một mũi dời thì mình sẽ bắt đầu móc cái chân thứ hai từ cái mũi này ha móc lên 4 mũi móc xích tương tự giống như cái phần chân này nè thì mình sẽ lên 4 mũi móc xích 2 3 và 4 sau đó móc tiếp lên một mũi móc đơn nữa và móc vào bốn chân móc xích mình vừa tạo ở đây mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ hai nè tiếp tục mũi móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư hoàn tất được bốn mũi móc đơn cho bốn chân móc thì tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế tiếp của phần thân móc vào một mũi dời để mình hoàn tất cái chân thứ hai ta sẽ có được chân thứ hai nè móc tiếp chân thứ ba thì tương tự ha di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc một mũi dời sau đó từ đây cũng gây nên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 tiếp tục lên một mũi móc xích và đâm kim vào bốn chân ha mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng kết thúc được cái phần chân thứ ba rồi thì tương tự đâm kim vào chân móc kế bên của cái phần thân và móc vào đó một mũi dời Ở đây mình chỉ dừng lại ở ba chân thôi ha, nên mình sẽ kết thúc cái phần chân ở đây. Đối với những bạn nào mà muốn lên bốn chân thì các bạn cứ làm tương tự cho mình ha. Ta móc một mũi dời vào chân kế bên, sau đó lên bốn mũi xích và móc các cái mũi móc đơn vào bốn mũi móc xích đó. Sau đó sẽ dời mũi dời vào chân móc của phần thân và mình sẽ hoàn tất được cái chân thứ tư ha. Từ cái chân này mình sẽ tiến hành móc lên phần càng. Thì khoảng cách giữa phần chân cho đến phần càng sẽ là bốn mũi móc các bạn sẽ tiến hành di chuyển cho mình kim lên 4 mũi liên tiếp và mỗi chân sẽ là một mũi dời và mỗi chân móc nè mũi dời thứ nhất tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai mũi dời thứ ba mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư sau khi đã dời lên được đến cái chân móc thứ tư rồi từ đây mình sẽ móc cái phần càng ha để móc phần càng móc lên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 có được 4 mũi móc xích rồi tiếp tục lên một mũi móc xích nữa ba chân móc xích đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi dời và mỗi chân móc thì phần càng mình sẽ móc mũi dời ha mũi dời đầu tiên cho chân móc đầu tiên nè tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai và mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba ta hoàn tất được một nửa của càng nè với ba mũi dời vào ba chân móc thì từ đây tiếp tục lên cho mình ba mũi móc xích nữa để mình hoàn tất cái càng móc lên ba mũi ha một hai và ba khi có được 3 mũi rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích và mình cũng dời các cái mũi móc vào ba chân này mũi dời thứ nhất cho chân móc thứ nhất nè tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba được 3 mũi dời vào ba chân móc đầu tiên rồi thì đến cái chân móc mà ta dời mũi dời thứ ba của cái càng đầu tiên mà mình tạo á đây là chân móc thứ ba nè mà mình kết thúc của cái phần càng này nè các bạn cũng đâm kim vào đó và móc tiếp cho mình một mũi dời ha thì mình có được cái mũi dời thứ tư còn một cái mũi dời ở phía dưới nữa thì cũng móc tiếp vào đó một mũi dời tức là cái cạnh này mình sẽ có được 5 mũi dời liên tiếp ha và cái cạnh đầu tiên mình tạo là ba mũi dời nè di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc một mũi dời để mình hoàn tất càng đầu tiên đây như vậy là phần càng của mình sẽ tạo ra như thế này ha một nửa của càng sẽ là 4 mũi dời còn một nửa còn lại sẽ là 5 mũi dời nè đây là 4 ha và kia là 5 nè thì cái phần càng này đến cái phần càng thứ hai á nó sẽ cách nhau là 5 chân móc các bạn sẽ dời cho mình vào 5 chân móc liên tiếp mỗi chân sẽ là một mũi dời vào mỗi chân móc tức là mình sẽ có 5 mũi ha mũi dời thứ nhất nè tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư và mũi dời thứ năm cho chân móc thứ năm thì bây giờ từ cái điểm này mình sẽ móc cái càng còn lại ha càng còn lại nó sẽ trái ngược với cái càng mà mình vừa tạo ở đây nè tức là điểm đầu tiên các bạn tạo sẽ là 5 mũi xích còn ở đây là 4 mũi ha thì từ đây sẽ gây nên cho mình 5 mũi xích 1 2 3 4 và 5 được 5 mũi xích rồi thì mình móc lên một mũi móc xích sau đó sẽ móc vào bốn chân đầu tiên mỗi chân là một mũi dời vào mỗi chân móc mũi dời thứ nhất tiếp tục mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba mũi dời thứ tư khi dời lên được 4 mũi như thế này rồi thì mình sẽ tạo cái cánh can còn lại ở cánh can còn lại thì móc lên 3 mũi xích 1 2 và 3 được 3 mũi xích rồi tiếp tục móc lên một xích nữa và dời cho mình vào ba chân liên tiếp mỗi chân sẽ là một mũi dời ha mũi dời thứ nhất nè mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba đến đây thì sẽ khác với cái càng đầu tiên mà mình tạo tức là mình sẽ móc luôn vào cái chân móc kế bên này còn ở đây các bạn sẽ không móc vào chân móc kế bên này mà mình sẽ di chuyển kim đến chân móc cuối cùng luôn là cái chân móc xích cuối cùng ở đây nè móc vào đó cho mình một mũi dời sau đó kết thúc phần càng này di chuyển kim đến chân kế bên ở phần thân móc một mũi dời như vậy là cái phần càng của mình nó sẽ có cái độ dôi ra hơn nó sẽ không có bị uh, sát vào so với cái càng đầu tiên nè đây hai cái càng của mình nó sẽ được uh, dôi ra như thế này thì bây giờ mình sẽ móc các cái phần chân còn lại nè khoảng cách giữa càng thứ hai với cái phần chân đầu tiên nó sẽ cách nhau là 4 mũi tương tự như khoảng cách bên này thì cũng dời cho mình vào bốn chân nè mỗi chân là một mũi dời mũi dời thứ nhất tiếp tục mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba mũi dời thứ tư khi dời lại được 4 mũi thì cái lúc này à, cái cánh chân của mình nó sẽ có cái độ cân bằng nè các bạn sẽ tạo thêm cho mình các cái cánh chân giống như cái chân mà mình tạo đầu tiên á cũng lên 4 mũi móc xích được 4 mũi móc xích rồi tiếp tục móc lên một xích và móc vào bốn chân ha mỗi chân là một mũi móc đơn nè móc đơn thứ hai tiếp tục mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc vào chân móc kế bên của phần thân một mũi dời hoàn tất được chân đầu tiên rồi nè dời tiếp một mũi vào chân kế bên sau đó tiếp tục gây nên 4 xích được 4 xích rồi tiếp tục lên một xích và móc vào 4 chân mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư di chuyển kim đến chân kế bên của phần thân móc một mũi dời dời tiếp một mũi vào chân kế bên lên 4 mũi xích và tạo một phần chân còn lại ha Sau khi đã hoàn tất được ba chân còn lại rồi, đối với những bạn mà móc bốn chân thì các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình một chân ở cuối cùng ha, để mình cân bằng được số chân á và sau khi đã cân bằng được số chân rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại ở đây mỗi chân cứ móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình tạo cái phần chân đầu tiên nè giờ đến cuối hàng rồi thì tiến hành kéo cho mình sợi len dài và cắt len hả sợi len của mình lúc này đang nằm ở mặt phải nè thì các bạn tiến hành đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc mà mình móc đầu tiên của cái phần chân đầu tiên á từ dưới lên trên nè sau đó kéo cái sợi len thừa ra phía sau sau đó tiến hành giấu len sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì các bạn dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình hai cái hạt cườm vào trong thân của cua để tạo mắt cho cua ha và mình sẽ sử dụng cái mẫu trang trí này mình trang trí lên thân giày Thân giày này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link ở bên dưới tham khảo ha. Mình tạo ra cua sáu chân nè, để khi ta đưa lên cái phần thân giày thì thân giày của mình nó sẽ được gọn gàng hơn nè. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí lên những cái sản phẩm khác cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!